Trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn uh, phân tích kỹ thuật là gì, uh, biểu đồ nến Nhật là gì, cách đọc biểu đồ nến. Thì đây là video trong chuỗi video hướng dẫn uh, cách trade trên sàn Snapback. Thì um, chúng ta cần nắm những kiến thức cơ bản nhất để có thể hiểu được uh, bản chất sâu xa của vấn đề. À, còn nếu nhảy vào ngang thì chúng ta chỉ nắm được cái ngọn mà thôi. Vì vậy chúng ta cần phải uh, nắm được uh, những kiến thức cơ bản nhưng cũng rất là quan trọng là phân tích kỹ thuật là gì tại sao phải phân tích kỹ thuật giá là gì biểu đồ nến là gì thì đầu tiên phân tích kỹ thuật là gì trong lĩnh vực tài chính thì ờ, có lẽ bạn đã nghe nhiều đến phân tích kỹ thuật tại sao uh, mình cần phải phân tích kỹ thuật và phân tích kỹ thuật là gì thì phân tích kỹ thuật là cách nhà đầu tư dựa vào giá cả biến động của thị trường trong quá khứ và hiện tại để có thể đoán được xu hướng giá và xu hướng thị trường trong tương lai. Từ đó đưa ra quyết định đầu tư. Phân tích kỹ thuật chủ yếu dựa vào giá, vào ý đồ, các công cụ hỗ trợ để có thể xác định được giá cao nhất, giá thấp nhất, giá có xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm trong một khoảng thời gian nhất định. Từ đó có thể đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn, quyết định là nên mua vào hoặc là bán ra. À, tại sao cần phải phân tích kỹ thuật? Thì à, Ờ, bạn, ờ, thường thường, ờ, mọi người, à, hay có tâm lý là hay có một cái suy nghĩ là nếu ai cũng phân tích kỹ thuật được thì ai cũng giàu hết rồi. Ờ, thường những người hỏi câu này là những người trade lỗ 90%. À, họ chưa hiểu phân tích kỹ thuật là gì. Phân tích kỹ thuật là phân tích thị trường, phân tích tâm lý đám đông, tâm lý thị trường. Ờ, ví dụ như toàn bộ thị trường đang lao dốc mà bạn lao vào mua thì bạn mua ngay ở đỉnh thì bạn chết à. Còn thị trường đang rất tốt người ta không còn coi để bán mà bạn lại bán uh, tiếp ở giá đấy thì bạn lỗ trong khi đúng ra thời điểm đó bạn phải mua vào nhiều thì giá đang là tốt như vậy phân tích thị trường sẽ uh, phân tích kỹ thuật sẽ giúp cho bạn nắm bắt được xu hướng thị trường nắm bắt được tâm lý của các nhà đầu tư trên thị trường uh, ngay cả là cá mập cá mập này nắm rất là nhiều coi và có thể làm giá trên thị trường nhưng ngay gặp bản thân cá mập cũng phân tích kỹ thuật để quyết định là đưa ra uh, tin tốt xấu trên thị trường như thế nào ví dụ như khi thị trường đang xuống cá mập sẽ tung tin xấu nhiều hơn để người ta hoảng sợ bán đi và cá mập sẽ ôm vào nhiều nhất có thể à, phân tích kỹ thuật à, do đó phân tích kỹ thuật sẽ giúp chúng ta đưa ra quyết định mua khi đang ở giá tốt bán khi thị trường có xu hướng giảm từ đó là tăng khả năng thành công trong một giao dịch như vậy giá là gì giá cả là điều cốt yếu mà một nhà đầu tư hướng đến trong đầu tư cái mà nhà đầu tư quan tâm nhất đó chính là giá cũng như mọi loại biểu đồ đều thể hiện mức giá mà không qua đó nhà đầu tư có thể nắm bắt được thị trường đang đi lên hay đang đi xuống cái quan tâm nhất của một trader là họ mua được ở giá rẻ và bán được ở giá cao giá của một loại coin tại một thời điểm là lúc người mua và người bán tạo thành một giao dịch ở một mức giá mà họ mong muốn người mua nghĩ rằng giá sẽ tiếp tục lên cao nên họ mua vào và sẽ chờ bán ra ở mức cao hơn trong khi người bán lại nghĩ rằng giá sẽ giảm nên họ sẽ chốt lời và sẽ canh mua lại ở mức hấp, hấp hơn như vậy là các điểm giá mà chúng ta cần quan tâm đó là giá mở cửa là mức giá giao dịch đầu tiên của kỳ đánh giá giống như là uh, một kỳ đánh giá là sẽ khoảng là 5 phút 30 phút 1 giờ một ngày vân vân thì giá cao nhất là mức giá cao nhất trong cái kỳ đánh giá giá thấp nhất là mức giá thấp nhất trong cái kỳ đánh giá và giá đóng cửa là mức giá giao dịch cuối cùng của kỳ đánh giá thì đây là mức giá quan trọng nhất mà mà nhà đầu tư phải chú ý Và cuối cùng biểu đồ nến là gì? Thì trong phân tích kỹ thuật có ba loại đồ thị phổ biến, à, đó là light chart là biểu đồ đường, ba chart biểu đồ thanh, à, candlestick chart là biểu đồ nến. Mỗi dạng đồ thị nói trên đều có những ưu nhược điểm riêng. Tuy nhiên hiện nay đồ thị nến đang được sử dụng phổ biến nhất và trong cả chứng khoán, à, forex lẫn à, crypto. Để trở thành nhà đầu tư giỏi thì đọc được biểu đồ nến là điều bắt buộc trong forex mà ờ, với nhà đầu tư chuyên nghiệp thì ờ, biểu đồ nến là đủ mà không cần thêm bất cứ công cụ nào khác à, đủ để các bạn thấy là nó quan trọng như thế nào tuy nhiên với thị trường lớn à, biến động lớn mà nhanh như crypto thì chúng ta cần phải thêm các công cần thêm một số công cụ khác thì um, đồ thị nến là được hình thành từ những năm 1600 trong khoảng thế kỷ 18 là bởi thương gia người Nhật Munehisa Honma ông dùng nó để phân tích giá gạo và dự đoán giá gạo trong tương lai Monehisa Honma tên khác là Sokyo Honma, một thương gia người Nhật, đã phát minh ra đồ khỉ nến mà chúng ta nhìn thấy ngày nay trên biểu đồ. Vào những năm đầu của thế kỷ 18 tại quận Osaka, nơi thường được nhắc đến như gian bếp của Nhật Bản, Monehisa Honma đã vẽ lên tường giá gạo mỗi ngày để theo dõi diễn biến thay đổi của chúng. Sau nhiều ngày khi nhìn vào biểu đồ, ông nhận ra rằng nó giống các cây nến nên gọi nó là biểu đồ nến. Sử dụng phương pháp này, ông giao dịch gạo trên thị trường tương lai một cách thành công. Tương truyền ông đã thực hiện trên 100 giao dịch liên tiếp mà không gặp thất bại. Về sau ông được mời về hoàng cung với vai trò là cố vấn mậu dịch và quản lý dân khố dưới triều đại Edo Mạc Phủ được cai quản bởi gia tộc là Tokugawa là từ năm 1615 cho đến 1867. Tuy nhiên, ý kiến khác thì cho rằng biểu đồ nền nến được phát triển trong thời kỳ gian đầu của thời kỳ Minh trị ở Nhật Bản, tức là cuối như năm 1800. Tuy nhiên, uh, à, Stevenson mới là người à, có công nhất công việc uh, phổ biến đồ thị nến, đồng thời cũng là xem là bậc thầy trong việc sử dụng kỹ thuật này. Năm 1991, Steve một nhà giao dịch phương Tây, đã tiếp cận được với mô hình nến Nhật Bản và giới thiệu chúng tới thế giới bên ngoài. Ông là tác giả của nhiều đầu sách liên quan đến chủ đề này, trong đó nổi bật nhất là cuốn uh, Japanese Candlestick Charting Techniques À, đồng thời, Nissan cũng là nhà sáng lập ra uh, website candlechart.com nơi cung cấp dịch vụ tư vấn và đào tạo kỹ năng giao dịch trên thị trường tài chính. Ông từng là phó chủ tịch của công ty chứng khoán Daiwa và là nhà phân tích kỹ thuật cấp cao tại ngân hàng Merrill Lynch. Thì phương pháp Japanese candlestick được sử dụng phổ biến vào những năm 90 và sử dụng thường xuyên cho đến bây giờ trong các lĩnh vực giao dịch chứng khoán, forex, thị trường hàng hóa, giao dịch tùy chọn và đầu tư tiền kỹ thuật số cryptocurrency. Trong thời gian đầu, khanh nến à, được tô bằng màu đen, đóng phiên tức là đóng phiên thấp hơn mở phiên và màu trắng đóng phiên cao hơn mở phiên để nói bật chỉ động giá và tăng hiệu ứng thị giá biểu đồ hình nến hiện đại đặc biệt là những hiển thị kỹ thuật số thường thay thế các màu đen và màu trắng của khăn nến với màu sắc như màu đỏ cho một phiên đóng thấp hơn màu xanh lá cây màu xanh da trời đối với phiên cao hơn trong một số các quốc gia Đông Á như Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản hay Hàn Quốc, màu sắc bị đảo ngược, màu đỏ cho phiên đóng cao hơn, Màu xanh lá sẽ ra trời cho phiên đóng thấp hơn. Trong phương thức kỹ thuật thì có 42 mẫu hình nến được công nhận và có thể được chia thành các mẫu đơn giản và phức tạp. Việc công nhận mô hình là tùy thuộc vào chủ quan và các chương trình được sử dụng cho việc đọc biểu đồ phải dựa trên các quy tắc được xác định trước để phù hợp với mẫu hình. Một mẫu hình nến là một di chuyển trong giá được thể hiện đồ họa trên một biểu đồ nến mà một số người tin rằng có thể dự đoán được à, một diễn biến thị trường cụ thể. Thì à, trong biểu đồ tài chính à, cây nến candlestick là dùng để mô tả chuyển động giá của một chứng khoán phái sinh à, tài chính hoặc tiền tệ trong một khoảng thời gian nào đó biểu đồ nến là sự kết hợp của biểu đồ dòng và biểu đồ thanh thì trong à, mỗi cây nến biểu thị đủ bốn thông tin quan trọng của một phiên giao dịch đó chính là điểm mở đó là giá và điểm mở giá mở cửa à, điểm đóng giá đóng cửa à, điểm cao đó là giá cao nhất và điểm thấp là giá thấp nhất à, cũng như tương tự với đây là nến tăng cũng như là nến giảm đến giảm thì à, điểm mở à, giá mở cửa điểm đóng giá đóng cửa à, điểm cao giá cao nhất và điểm thấp giá thấp nhất thì à, cái này người ta gọi là thân nến và ở, ở à, dưới này người ta gọi là bóng nến dưới bóng nến trên hoặc là râu nến dưới râu nến trên thì à, đây là biểu đồ nến chuẩn có đủ thân ờ, nến bóng nến à, tuy nhiên một số trường hợp thì giá đóng cửa mở cửa bằng với giá cao nhất thấp nhất tức là không có râu bóng nến thì à, à, những nến như vậy thì ta gọi là nến marubozu thì đây là một trường hợp đặc biệt của nến à, biểu thì à, biểu đồ nến là giá đóng cửa giá mở cửa đây là giá đóng cửa mở cửa bằng với giá cao nhất thấp nhất ở đây sẽ biểu hiện trạng thái là giá tiếp tục tăng giảm rất mạnh ở phiên sau hoặc là biểu đồ nến doji mấy doji thì ở đây là không có phân nến tức là giá mua bằng giá bán không có phân nến mà nó chỉ có đầu nến mà thôi thì uh, chúng ta có thể qua trực tiếp xem trên uh, sàn Snapback thì các bạn thấy ở đây ở đây chính là thân nến và phía trên này chính là râu nến đó thì uh, chúng ta sẽ dễ dàng thấy là à, giá mở và giá đóng cũng như giá thấp nhất và giá cao nhất thân nến sẽ à, thân nến biểu thị giá mở giá đóng và cũng như râu nến là biểu thị à, giá thấp nhất và giá cao nhất thì nói chung là sẽ à, rất là dễ hiểu cũng dễ hiểu như các bạn thấy ở đây ở đây là nó sẽ như đây màu đỏ tức là phiên này là phiên giảm à, giá à, sẽ mở ở đây và đóng ở đây là giảm và tiếp tục qua phiên này thì nó lại tăng đó, giá mở ở đây và giá đóng ở đây và hiện tại giá đang ở mức là 9.162.10 đó tức là giá Bitcoin trên USDT như vậy đến đây thì video cũng đã cung cấp à, được những thông tin cơ bản về à, phân tích à, kỹ thuật là gì biểu đồ nến cũng như cách đọc biểu đồ nến trên sàn cũng như là à, thể hiện ờ, trực tiếp trên sàn Snapback thì à, nếu các bạn thấy video này hữu ích cũng như tuyệt vời hãy ủng hộ tôi bằng nút like và cũng như đăng ký kênh để có thể đón nhận, nhận được những thông tin mới nhất à, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo